Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất ba mặt tiền liên hiệp, Đức Trọng, diện tích 2.205m2, có 100m2 thổ cư, rồi riêng xây dựng, hướng Nam, Đông Nam và Tây Bắc, đường nhựa ô tô. Cách chợ đầu mối Đức Trọng 500m, gần chợ, trường học, khu dân cư, sân bay Liên Khương, giá 8,2 tỷ đồng. Đất Hoài Đức, Lâm Hà, diện tích 9.520m2, 70 x 140m, sổ riêng nông nghiệp, có thể lên phun thổ cư, đường ô tô. Cách Hồ Phúc Hưng 400m, cách tỉnh lộ 725 2,5 km, gần chợ, trường học, các tiện ích, thế đất bằng phẳng, giá 7 tỷ đồng. Trung cư Khe Xanh phường 11, diện tích 77m2, 4,5 x 14,5m, sổ chung, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một áp mái, một phòng khách, một bếp, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách trung tâm Đà Lạt 3 km, xung quanh dân cư đông đúc, gần bệnh viện, thích hợp định cư, giá 3 tỷ đồng. Đất Xuân Trường Đà Lạt, diện tích 12.071 m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô, nằm ngay trên quốc lộ 20, cách trung tâm Đà Lạt 18 km, gần chợ, trường, ủy ban, thích hợp kinh doanh, đầu tư, giá 12,5 tỷ đồng.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 八八八